Kính chào quý khán giả của Hà Nội BST Travel. Quý khán giả yêu mến, vậy là một năm đã trôi qua thật nhanh và ngày hôm nay chúng ta cùng có mặt ở đây để cùng nhìn lại một năm đã qua và chào đón một năm mới, năm 2021. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng điểm lại những sự kiện đáng nhớ trong một năm phát triển của Hà Nội BST Travel nào. 1. Chương trình chào đón năm mới Công ty Du lịch Hà Nội hân hoan chào đón xuân canh tí năm 2020 thông qua bữa tiệc tất niên đầm ấm nhằm tri ân những đồng nghiệp, cá nhân xuất sắc đã luôn cống hiến cho công ty trong suốt thời gian vừa qua. 2. Chương trình nhận cúp 50 doanh nghiệp vì cộng đồng đây là một bước ngoặt lớn cho công ty khi may mắn được nằm trong top 50 doanh nghiệp vì cộng đồng và đó cũng là động lực giúp chúng tôi ngày càng nỗ lực hơn nữa thông qua các chương trình thiện nguyện cũng mang đến sự gắn kết, chung tay vì cộng đồng và thúc đẩy tình đoàn kết giữa các thành viên trong công ty. 4. Hoạt động tri ân thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 Nhân ngày lễ trọng đại này, công ty du lịch Hà Nội đã tổ chức tặng hoa và gửi lời tri ân, những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể giáo viên, giảng viên tại các trường đại học, các trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn địa bàn. Đây cũng là dịp để chúng tôi tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã và đang cống hiến để chỉ dạy cho những mầm non tương lai của đất nước Việt Nam. 5. Khai trương văn phòng Bắc Cạn Vào tháng 11 năm 2020, Công ty Du lịch Hà Nội đã tổ chức lễ khai trương văn phòng mới tại tổ 5 thị trấn Đồng Tâm, huyện Trợ Mới, tỉnh Bắc Cạn trong không khí hân hoan và náo nhiệt. Đây cũng là một bước tiến cho sự phát triển của công ty thông qua các chương trình mở rộng quy mô cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm trong thời gian tới. 6. Tham gia các sự kiện truyền thông Trong năm 2020, Công ty Du lịch Hà Nội đã tham gia các sự kiện truyền thông như Hội trợ 2020, chương trình duyên dáng áo dài, chương trình lên báo tỉnh Thái Nguyên, Ngày hội tuyển dụng tại Đại học Thái Nguyên Chương trình đào tạo tuyển dụng tại đơn vị Một năm vừa qua là một năm đầy khó khăn và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam cũng như trên thế giới khi đứng trước đại dịch Covid-19. Tuy vậy, dù gặp không ít khó khăn nhưng công ty đã thành công vượt qua nhờ vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý tốt chi phí, cụ thể trong báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh năm 2020, mức doanh số tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2020 đạt con số ấn tượng. Trong đó, dịch vụ vé máy bay đứng đầu bảng doanh số với lượng vé bán ra là 3.185 vé, đạt 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng mạnh về cả số lượng lẫn chất lượng dịch vụ. Tổng lợi nhuận đạt 70% so với chỉ tiêu đã đề ra, những thay đổi tích cực trên đều nhờ vào sự đóng góp, sáng tạo của mỗi nhân viên trong đại gia đình Hà Nội BST Travel. Công ty tự hào bởi sự xuất sắc, chuyên nghiệp, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm, tự chủ, đoàn kết của toàn bộ nhân viên trong công ty đang cùng cố gắng hết mình để đưa công ty lên một tầm cao mới. Hòa chung trong không khí vui xuân, đón Tết, chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến quý dồi dào, luôn may mắn, thuận lợi và thành công. Cảm ơn quý khách đã luôn ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sang năm mới, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng tốt hơn nữa chất lượng dịch vụ, sản phẩm. Xin cảm ơn và chúc mừng năm mới!